dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông em dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông em ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi em ơi dậy đi bác ơi xong rồi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông em ơi dậy đi ông em ơi dậy đi ông cháu ơi xong rồi đấy dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi em dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông em dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông em ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi em ơi dậy đi bác ơi xong rồi dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông em ơi dậy đi ông em ơi dậy đi ông cháu ơi xong rồi đấy dậy đi ông cháu ơi dậy đi ông cháu ơi dậy đi Vì mình cũng làm sao phải làm sao tôi cố thế vậy có được không phải làm sao phải làm sao đã phá quên ước không mong bạn nhà tôi đây không sen gan qua tim Phòng trên con Amatera Suzuki anh nhớ Bật chế độ vodka Sharingan nhiễm mỡ Để làm em mỉm cười Anh hết cha mana Anh hưng gấu xăm lờ một câu em uchi ha ha ha Về Thanh Hóa mở cầm đồ em quyết không Về bỏ hip hop anh thành chú voi con bản đồn Chề Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ, nhớ tới tiểu qua loa linh tinh nào mà cản mới được ba game mình cùng ý chí sinh tồn đến say vui ra đi bên đồng đội hai ba sông pha tài năng vẫn còn đấy còn băng là còn sấy đóng góp cho tương lai support việt nam anti thì thì thì còn không còn cuối nhưng mày đang điêu quá này có đường mà mình đã chọn mọi người nhớ xem hết video mới hiểu được ý nghĩa bài hát nhé mọi người muốn nói cứ ngập ngừng rồi thôi và có lẽ em không biết rằng em cũng đang chờ đợi anh đơn cô bằng nó tim anh ấy được ban hồ đơn tiêu tôi sợ đơn tiêu chỉ là tiêu như là hương hoa đưa đây đây nào nói bên nhau bạn tình tình tình tình ta tình bạn ta sẽ không bao giờ ta ta tinga bell tinga bell tinga all quên quên không quên tên quên không quên tên let's run it now hãy lời biết đi ra quanh ta ngay hôm nay trở thành diva như các bạn sợ em lo lắng nên anh cứ mãi lặng im nụ cười đã tắt đằng sau cũng tắt bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười cười vì anh vô tâm cười điều đơn giản lắm trong môi em anh cũng tắt nụ cười chẳng ngờ người đến sau cười vì anh đã sai nên anh cười ngược lại em cười là cười cách gì cười trôi mưa thấm nhau lạ lắm em đã cười rồi <laughs> cười để đau hơn cười vì cô đơn cười trong tin tiếng cô tận cười hoài vẫn thấy im lặng nhận ra sau tất cả mọi lần anh vấp ngã không đau bằng như lúc cười nhìn mưa anh thấm sâu ngoài trời cười rất lâu chỉ biết tự trách anh Ngâm ơi Lên cho chị một bài đi em Không phải cô, cô muốn là được đâu cô à Cô cũng phải để cho tôi có thì giờ chứ cô đâu phải muốn là được đâu Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nên. như thế này cả Gọi cho tôi, tôi chưa khỏi một trăm phần trăm. À, à? À, em có sai về ai đi nữa, em còn làm cái gì nữa Nếu phải thật ra, em cũng xin đang gai ngọt bùi Bởi vì anh biết là ra dâu mình làm ăn bữa đã Không làm mà đòi ăn, để ăn đối với ăn đâu buồn Tôi năm nay hơn mươi tuổi chưa gặp trường hợp Tôi cũng tay đeo bình an chỉ chỉ Mày cũng mày Ôi bạn ơi Bạn tê khá em coi lộn Ôi bạn ơi Bạn tê khá khỏe không chơi lộn Em nhớ khác Mẹ ta nhìn ta là Em nhớ khác Mẹ ta nhìn ta là À con Ai đang thẳng các vấn đề Đây chưa gương Bỏ đâu tôi Tôi đã kịp buông khỏi Một trăm phần trăm Phật tiền cầm tay Đi rồi quyền Phật tiền Cam tiền Em đã tiền Chứng đáng cùng lên thì tôi sẽ coi cho mượn người cho quý vị trên phi ủa không có ai hết vậy, không có ai tôi tôi chỉ mua nha tôi gì nghe hát sao lại quán tiếp thức ăn phải trải qua đắng cay ngọt bùi những loại không nào đòi ăn nhà ăn cất đi ăn đầu tôi là nhất quốc sư hoa kỳ trần và cố vấn tối cao tổng thống lên <laughs> lên chung hiện tại quốc trưởng chính phủ lâm thời việt nam cộng hòa Trân trọng kính chào quý vị đồng bào trong nước trả lời Tân Hương nay 70 tuổi chưa gặp trường hợp đến này Tôi phục phục anh công an là chỉ chỉ ừ. mạnh cũng mày gì phải nhăn nhó mặt mình chơi mắm tô mặt mình chơi mắm tô hút mắm tô mặt người chơi mắm mặt người chơi mắm mặt người chơi mắm tô mặt người chơi mắm tô hút mắm tô mặt người chơi mắm mặt người chơi mắm ai Alabama, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, Rona, cùng khiêu vũ như điệu ngoan tài khoan dừng hú khoan yeah hú khoan theo cái túi chéo tưởng anh mang bồ nhưng sự thật anh đạp giang hồ nhảy điệu tăng gồ mày thì biết cái lồn gì khoan mày thì biết lên đi chơi khoan Alabama, Maradona, Gadorama, Không đồ vì tụi tao là tụi tao Còn tụi mày là tụi tao Còn tụi tao là tụi khác Còn tụi chơi là tụi mày lại lại trốn Tao ở anh đang góp biết Anh đang đưa mấy đứa em lên trên clip nhì rất là vô tình alo đang ở đâu ở à? đang ở đâu thưa ngài đã đến dự tình con mẹ bọn hater hôm một beat thì nó rap chậm đi vì nhìn tao làm nó rất easy lên mặt easy nhỉ bọn tao thuê phòng bay là một kỳ bồ ta đang tắt điện thoại what you call it bọn ta bay người xanh nhựa gọi là play gì ta có thể biến trên là between time easy gì ba la có cái lồ thì con và mày ta cùng kêu vũ như đầm giang hổ ban bộ như cái túi chéo tưởng anh đi đi nhưng sự thật anh đang muốn hay oh <laughs> shit đó khi mua đồ nách tôi nhà mới rap chậm thôi, bọn tao tăng huyết áp bọn tao trình phải khác bọn tao bài đá lỗ anh chung rap chậm thôi, ngồi im xem bố mày lái xe bọn tao lái đi farm tiền bọn tao lái từ vai tới đầu bọn tao lái từ trên tất các mái đại hiệp hỏi quý danh tại hạng bảo không biết lái xe đại hiệp lái bọn tao lên ôn đại hiệp hỏi quý danh tại hạng bảo xe lái tại hạng tại hạng không biết lái xe đại hiệp bảo rap chậm thôi. thử đồ ô tây vì tây vì tây vì A B C D E F Bọn tao giành nhất trò chơi đạp dọ vần Còn mày giành nhất trò chơi đếm xe tăng Bọn mày nhận thắng trò chơi với xe ngầu Bọn tao giành nhất trò chơi dùng tiền Bọn tao không có tiền Bọn mày giành nhất trò chơi fast flow Còn bọn tao giành nhất trò chơi rap lượn Anh em Nam Bắc bọn tao cùng thuyền Chào anh Chào ông cặc gì mà chào Đi mẹ thằng lồn sóc hàng Cặc muốn chơi tao chơi với mày Ê thằng lồn này nói con cặc gì tao đó Ủa Trời ơi tôi không có nói gì đâu có nói gì không Nó còn cặc gì đó Mày đạp dài tao giờ mày còn sống nữa hả Em mẹ mồm rồi đi Nói tôi lão hãng tôi đấy thịt mẹ nữa Con cặc tao nói mày đạp về tao là mày đạp về tao Tao đạp về tao là mày đạp về tao Mày đạp về mày là mày đạp về tao Tao đạp mày về mày đạp tao Mày đưa tao 100 đồng tiền bồi thường này Con cặc tao đéo trẻ, Con cặc Tao thích đập mày luôn á cu Đi mẹ thằng này Con chặt mày đứng đó đi Tao kêu bạn tao lên đụ má chơi với mày Ủa Phúc đâu thằng nào Đó lồn đó vô chơi đi em Sao mày muốn chơi gì Ta đù má Kỳ vậy ta Đù má Phúc muốn chơi đội chơi mà nó móc súng chơi mình làm sao Tao bắn mày ai Đi mẹ Bây giờ phải làm sao đây Chỉ còn cách hòa giải thôi Anh bạn à anh có thể tôi bố cô được không ở đù má mày nói con chặt gì vậy anh để tôi bố cô một cái để anh bố cô đụng khi nào đụng má mày bd hả bố cô bố cô bố cô bố cô bố cô bố cô bố cô bố cô má mày bd đứng gần đứng gần mày cái tao bị lây chết bố cô bố cô bố cô đụng má mày con cặc gì vậy anh bạn à tôi có thể bố cô anh phía xa ở đụng má mày bố con chặt gì vậy gì vậy Ồ hai anh Phúc Anh khỏe không? Anh khỏe, khỏe, anh khỏe à. Em hâm mộ anh lắm á, em em em thần tượng anh lắm á Cho em xin à, chụp chung với anh tấm hình được không? Ồ vậy hả? Con chặt ta đéo chụp Người nhà quê địa chỉ nhà nó nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là sao sao các bố nghe tôi lời nói thân mật cử chỉ ăn cần đấy là kính lót xích rằng đòi tao crap đặc quạt măng là dân chơi thì mắm tôm cho các bố mắm tôm thì đơn giản nhưng mà phải có là mỡ mười năm anh em xin nhân bình xin nhân đỏ đặc xin nhân mắm tôm đuổi mắm tôm bằng cơm mắm tôm quay qua gia đình gì dễ chưa một con mắt cho các em yêu giờ tao giàu đến độ kẹo toàn con các gì yeah yeah yeah luật đề ra để cho bọn tao lách giờ tao ngồi ỉa trên một cầu gì u everyday tao ngu đến độ tao phải hút tá đu đủ thử động cầu chi để xem là ai ngu tao sẽ mua thêm con xem ấy cười hay đâu là tài xế xem ấy I'm a stupid man yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah cả là MC Kỳ Vàng của tao đã cạo được lông nách Đủ men kia đường đua tao đi một năm họ tự coi tao nhà vua tao ra một vơ dân tổ nhảy vào múa anh em dưới sân đi kiểu ừ, um, tao không bao giờ chơi mờ sơ mờ mờ sơ cờ làm tờ mờ lờ nhà của tao không đời mờ cờ sơ không vờ cờ lờ nó làm các em căng máu như vờ cần cờ rapping rờ mờ tờ mờ sơ cờ lờ tờ rờ tờ vơ tờ vơ mua đô lơ bơ hờ và mơ sau đó chửi mơ vơ đờ mày mơ cơn sơ khi tao ô mày báo công an mày à mày thích đi tù không mày thích đi tù không trông mặt thiếu đề hạt à vãi rồi mày chấp mày chấp cái đồ mày chấp mày chấp Em chào mọi người ạ Em là IC đây là những lời dành cho những người à, không được đi tiếp trong vòng thi này Và có thể có thay âm nhạc Đã là cuộc thi thì sẽ có người thắng người bại Có người đi gan và có người cố gắng ra đi Người đi thi xếp hàng dài Người muốn xếp 500 cây, Người có thể đích chúa về Người bị loại sai đi thi lại Tham gia cuộc chơi này không phải để nói những lời vân hồ bao nhiêu người chơi hay nhưng họ vẫn ra về chơi gay không có gì đáng phải không khi số đông không bị loại bình tĩnh vuốt lại tóc từ số không ta sẽ về số âm âm nhạc hiện đại vẫn luôn tồn tại và con người đi bỏ đầu với nhau không ngần ngại đối đầu huyền thoại không sợ đồng đội mang lại nhau ta vẫn tiếp tục làm dây dây hay cả có gan dù thất bại vẫn không dừng lại không lại nhạc đang nhói đâu nhạc hay giàu thích đi lyric và flow viết ra từng câu của quan loạn xem nổi mất tôi trên đem hậu xem hậu bước tới đâm tôi tôi không quan tâm tôi vẫn trên đem như lông hảo không ngần ngại đối đầu hiện tại không sợ bị bỏ lại phía sau không phản bội những người đồng đội đã từng phản bội những người đồng đội đã từng cạnh tôi cùng luôn chờ đợi bao nhiêu cơ hội cùng đêm Gò tay xuống lỗ anh bắt cua Gò tay ra dạ mít gặp dạ xua Vài phát là te tua Em ơi đừng đùa anh đùa anh đùa Happy và em khóc khu khu rap cùng anh Lottie này em khóc khu khu bởi vì em là đi bu em không làm được cái gì này em không làm cái gì này yeah. giờ này em đi du đi khi mà phải làm bài đi bị khóc khu khu khi phải ô đi khu khu khu khu khóc đi lột đi Ma Gaming ráp theo từng bản. 1. Ma Gaming bản nghiêm túc.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 tinh Không thể nào mặc cạn mới được ma game mình Của chỉ sinh tồn đến xây bu ra đi Bên đồng đội hai ba sông pha Tài năng vẫn còn đấy Còn băng là còn sợi Đóng góp cho tương lai Support Việt Nam anti năm Ma Gaming bản robot Đừng lấy làm tiểu quá loa linh tinh không thể nào bằng cãi người đúng ma game mình vui chỉ sinh tồn đến say vui hạ đi mình đồng tôi hai ba sống phá tài năng mình còn đây còn bằng là con trai đóng con cho tương lai support Việt Nam anh đi đây Ma Gaming bản TikTok Chuyện lấy đàm tiểu qua loa linh tinh Không thể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 tuổi cả ngủ nghỉ năm thất thường cho nên rất là ồn buôn bán thì nhiều người nói cứ quay nói lại thì cũng không còn băng là còn cháy đóng góp cho tương lai support Việt Nam Hệ thống loa đường phố được thành phố Tuy Hòa lắp đặt tại các khu dân cư đến nay đã là 32 cụm loa. Bên cạnh đó, còn có một lượng không nhỏ loa của các phường lắp tại khu dân cư. Hoạt động mỗi ngày khoảng 5 tiếng đồng hồ, từ 5 đến 7 giờ sáng, 11 rưỡi đến 12 giờ trưa, 5 đến 7 giờ chiều Hệ thống loa này phát đúng vào thời điểm người dân cần nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà nhiều người cảm thấy như mình đang bị cưỡng bức bởi âm thanh. Cũng có những cái tin người ta thấy đã nghi rồi, nghi biết nhà, và những có những cái tin gì không cần nghe nữa. Giờ là mình làm sao cho cái giờ phát ờ, là cho nó hợp lý. Cái cái thời lượng mình phát nó ít lại. Không muốn nghe vẫn bị đập vào tai, không thể tắt đi, cũng không thể dời nhà đi chỗ khác chủ ngôi nhà này chọn cách đóng cửa vào những khung giờ loa đường phố hoạt động. alo alo những cái đàm tiểu qua la linh tinh không thể nào mà cản bước được ma game mình vũ trí sinh tồn đi xây bu gia đi bên đồng đội hai ba song pha ghê gớm và đây là Paulo Tilo Những lẽ đã đi qua đón tin tin Không thể nào mà gạt mà kém hơn Trên toàn đàn hay buồn và đây là Paulo Tilo nào nhá em chỉ muốn làm thì mới quan nha cần cù thì bù siêng năng không nam chỉ quan cực đòi em muốn thành công phải chấp nhận tất cái tốt bụi không nam cực đòi bởi vì sau này khó khăn chỉ muốn làm thì mới quan nhá đi nữa Nếu có phải trả giá em đừng nhận Em em có làm cái gì đi nữa Bởi vì ra rồi làm ăn khó khăn anh rồi Ôi bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi Để các em thật là đòn Bạn bạn phải chơi, bạn chơi, chơi ha Bạn không chơi đó thì bạn đòn đòn Bạn lý như nhà Không hết, để to nhau ăn nhiều nhá em chỉ muốn làm thì mới toàn nhá cần cù thì cù siêng năng không nam thì phan cực đòi em muốn thành công thì chấp nhận tất cả tốt bùi không nam cực đòi bởi vì sau này khó khăn chỉ muốn làm thì mới quan nhà của riêng nàng người ta gửi mi không nam bao đời của anh anh anh bất ơi muốn làm thì mày quản nha cần cù thì bù siêng năng không nam chỉ pan cực ăn đầu cù lấy cái bàn chải anh răng là mọi người chấm vào cái sản phẩm này mọi người đánh như bình thường đánh rú rú đánh rú rú ở trong mồm đánh to ra to ra trong mồm luôn anh bảnh ơi em cắt tóc giống anh bố em đấm em không trượt phát nào anh ạ à, hu hu em hâm mộ anh mà thôi <laughs> tấm không trượt phát nào bố học karate hay taekwondo em lấy cái bàn chải đánh răng rồi mọi người chấm vào cái sản phẩm này mọi người đánh như bình thường đánh túi bụi đánh túi rụi ở trong mồm mà đánh to to năng trong mồm luôn chào tất cả mọi người chúc tất cả mọi người ngủ ngon bye bye happy happy i love you bye nha chúc tất cả mọi người cảm ơn mọi người đã xem livestream của khá bảnh và chia sẻ livestream của khá bảnh chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon trong một tuần để làm do đơn và chúc mọi người nhá phong cách như này á cái thằng kia mày mua của nào đâu mày mua chắc pin không thế bây giờ tôi ăn mặc như này thì cô sẽ quay về với tôi cái gì chờ anh nói thế thôi mà phải nhờ mà anh duy mới giúp em thì làm anh thay đổi phong cách đấy thế bây giờ là như nào Phải xe lại để cho bảnh đi vệ sinh thế là bảnh đi vệ sinh bảnh đi vệ sinh mà vào vào thì là là đi vệ sinh thôi thế là, thế là tất cả này bảnh đi vệ sinh thấy bảnh đi vệ sinh thì là tất cả các xe đều đỗ đều đi vệ sinh của bảnh thế xong lại mở bán đồ ra để ờ, đến chỗ anh sèng á đến chỗ đến đến đến đến đám cưới của anh sèng không thì chạy ra nhìn bản đồ thì bắt đầu đứng chụp kiểu ảnh chụp kiểu ảnh bánh vô tình phải đăng lên facebook thôi thế mà cuối cùng là các ừ, anh nhà báo đăng bánh lên giờ lại lên cả kênh lên cả kênh truyền hình vĩnh long lên cả kênh uh, vtv 1 trung ương luôn chắc là bạn bánh sẽ bị bị phạt thôi mọi người ạ bánh bị phạt vì tội uh, buồn đái không đúng chỗ mọi người ạ đồng nhà mày ai cho mày đáy đường cao tốc cắt trái mày luôn mày đang đi đường cao tốc mày lại buồn đái cắt trái mày luôn Ô thế à, Thế là xong em bây giờ Bây giờ biết rồi các loại ăn ngủ quá giờ trưa ấy Tao đố thế nào giàu được các loại ăn ngủ quá giờ trưa ấy Tao đố thế nào giàu được Những cái loại ốc bắt đầu ốc chó này, ốc lợn quá giờ trưa ừ. Đêm thì thức Xong là chỉ đi ăn bà ăn ké thấy ăn thì tìm đến thấy đòn thì tìm đi làm không làm cái đời cũng khá được nhá ở xã hội này này phải làm có hỏi nó có tiền nay không kiếm được nhiều thì kiếm ít mình tích tiểu thành đại mình chưa có thì mình không được chơi bời mình chưa có thì mình đừng có ăn chơi lêu lỏng đừng có a dua a tòng đàn đủ chưa có thì mình phải làm được bao nhiêu mình tiết kiệm mình tích tiểu thành đại là một thằng đàn ông kể cả mình bỏ ra 35 để kiếm tiền làm vốn để làm ăn đâu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 dễ sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng mình phải tôn trọng người khác trước muốn người ta quý mình mình phải quý người ta trước người cho mình vay tiền Lúc mình khó khăn, lúc mình khổ, lúc mình vỡ lạ Không phải là người ta ngu, không phải là người ta dại Mà chính vì những người đó mình phải nên tôn trọng Đàn ông phải có bản lĩnh kiếm tiền, đó là điều đương nhiên, nghe Hoàng ạ Tại sao mình có bản lĩnh kiếm tiền? Tại sao mình phải chấp nhận như thế mạo hiểm? Là bởi vì là anh em mình sinh ra từ vùng quê nghèo Anh em mình sinh ra là đã đeo được nằm ở vạch đích rồi chấp làm nếu gì mấy cái đứa sinh ra nó làm ở bánh đích rồi còn còn cần cái gì đâu mình sinh ra là từ con số không mình sinh ra là từ con số không mình phải cố gắng từ con số không mới đi lên được mới là đẳng cấp chứ chúng nó sinh ra được bạch đích nó làm sao nó hiểu được cái cảm giác của anh em mình ra sôi mưa và nước mặt đánh đổi cả bằng máu hy sinh bán mặt cho đất bán lưng cho rời là em không biết sao nữa chứ tại vì em biết yêu rồi anh nghe nha <laughs> có bao giờ bạn kém đi tường đi nhớ và di suốt cạn đường kiệt mà vẫn mà miệt công việc nhớ mày nhớ một người nào chưa ừ, dạ. Hãy nói bằng cả trái tim mình nha Có bây giờ bạn nhìn thấy làm và nhầm Một hình bóng nào giống anh ấy ngắn ngày mong đêm mơ ngày Thêm được năm tay Thêm được nhớ lời ta suốt kẻ cuộc đời này không Ừ, đó là do bạn biết yêu rồi đó thật đơn giản là bạn biết yêu rồi đó nhưng bạn đừng cứ quên một cái lời tỏ tình chưa ngỏ vì biết đâu bà bà cũng đang giùm ngó đến nha nói một câu thì chẳng có gì chết đâu nói một câu thì biết đâu cá sẽ cắn câu bạn có cắn không cắn thì cắn vú mình nha hoặc là cắn chim mình nha còn hôm nói thì coi chừng bị hối rồi có điều gì suy nghĩ quá nhiều cho mà coi nên mà chuyện gì chung nhớ cái kia chừng mình lên nói ra trái tim đêm đừng hướng mong Ôi, chàng trai xinh xinh cô bự rồi 20cm tóc vô học em trộm xíu Với riêng em thì anh tôi đẹp đâu đến đuôi um, biết thôi thì em khẽ nói um, Pikachu oh, Pokemon Konnichiwa Yamete Sawate ha ha ha ha Kimochi ha ha không chịu đâu nha giận luôn á Ha ha ha ha ha ha ha ha ha yeah. mùa ra rồi mau rồi mấy Yeah Mùa ra rồi mau rồi mấy Yeah Cơn mưa rơi bên yên hè vắng đôi mình chung đường Ta bên nhau tình cờ chú mưa bên thềm mùa trong Em thấy đến em mới lặn tâm những anh ngân ngay Em bên dưới mùa mưa mùa dây Câu yêu thương cho em nồng cháy em đừng trôi từ con tim anh không bao giờ nói những điều gian dối Xin em tin anh đi gửi nhé những lời chia ta Hôm nay anh yêu em rồi bé ơi yeah, yeah, yeah. À, cờ liền cái địt mẹ Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Bóp đi, đây này, chim đây này, bóp, bóp, bóp đi. Cờ, cờ, cờ, cờ, cờ, cờ. Dơ Địt mẹ thằng bom man À nhầm Ê Em cái địt mẹ mày Giờ này anh biết phải làm gì Đút chim vào cầu trì chay thành bột mì Rút ra đèn xì Đấy yêu em thì sao Nhưng đã quá muộn màng không còn ở bên ôm Love, love. chán xấu à mày muốn chết đúng không đi mẹ bố mày gọi người đến siết chết cụ bây giờ mày chán sống rồi đâu nhà mày đâu mày cho tao cái địa chỉ mai anh em mình hẹn gặp nhau các kiểu đi mẹ mày chửi nhau khoảng nửa tiếng ngu vãi lồn à. bảo quên 90 độ bắn vào đầu luôn Sao con dao này lạ thế Tuổi lên Tuổi lên Anh Hải làm ba Ui trời ơi Chế máy lồ thịt mẹ Với thằng con con này thịt mẹ này tuổi lên Chẳng qua tao không muốn tỏa sáng thôi Tao tỏa sáng lúc lồn thì chẳng được Vợ lồn đâu mà nhớ sa ơi có cái yêu cũ lồn nữa mà trên tay ấp à, ngu Đồ ăn hại Cút mẹ mày đi Đồ ngu ngu ngu ngu ngu ngu Ăn ăn ăn ăn ăn hại Ăn ăn ăn ăn ăn hại Cút cút mẹ mày đi Ngu ngu ngu ngu ngu Ăn ăn ăn ăn ăn hại Ăn ăn ăn ăn hại Cút mẹ mày đi Đồ ngu Đồ ăn hại Cút mẹ mày đi đồ vu vu vu vu vu vu ăn ăn ăn ăn hại ăn ăn ăn ăn hại mẹ mày vu vu vu ngu ngu ăn ăn ăn ăn hại ăn ăn ăn ăn hại mẹ mày đồ vu đồ ăn hại cút mẹ mày đi đồ vu vu vu vu vu vu ăn ăn ăn ăn hại ăn ăn ăn ăn hại mẹ mày hu và thắp hương xin vĩnh biệt cụ xin vĩnh biệt cụ vĩnh biệt cụ vĩnh biệt cụ Đồ ngu Đồ ăn hại Cút mẹ mày đi Đồ ngu ngu ngu ngu ngu ngu Ăn ăn ăn ăn hại Ăn ăn ăn ăn ăn hại Cút cút mẹ mày đi Ngu ngu ngu ngu ngu Ăn ăn ăn ăn hại Ăn ăn ăn ăn hại Cút mẹ mày đi Vào đây là Paulo Pilo La Volatilo ui tình huống múa phải nói là cực cắt anh đừng chết trong chậm thôi được quyết định được không tao rap được toàn có sao bài mà lịch ngã vô số đứa theo đó cái môn đứa tách ơi nhà mới rap chậm thôi bọn tao đang huyết áp bọn tao trình phải khác bọn tao bài đá lỗ anh chung chậm thôi ngồi im xem bố mày lái xe bọn vật lái đi farm tiền bọn vật lái từ vai tới đầu bọn vật lái ở trên tất các mái đại hiệp hỏi quý danh tại hạng bảo không biết lái xe đại hiệp lái bọn vật lên ôn đại hiệp hỏi quý danh tại hạng bảo xe lái tại hạng tuy tại hạng không biết lái xe đại hiệp bảo rap chậm thôi thử đồ vô tây vì tây vì tây A B C D E F Bọn tao giải nhất trò chơi đập rõ vần Còn mày giải nhất trò chơi đếm xe tăng Bọn mày nhận thắng trò chơi với xe màu Bọn tao giải nhất trò chơi dùng tiền bọn tao không có tiền bọn mày giải nhất trò chơi fast flow, còn bọn tao giải nhất trò chơi rap lượn anh em nam bắc bọn tao cùng thuyền và dòng thư tay anh gửi cho em ngày nào con đời sống nhưng cứ tưởng gông chồng vì lúc ta còn trẻ nên vô bạc và lưu sinh anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh anh gặp ở sông nước và cảm anh hữu tình còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao lại phụ mình tình yêu ơi bình yên ơi về đây đi đời ôm gió con đêm nay đưa về nhà đời gió cũng lên câu tình ca đời lời hoan mi khi muốn xin đi thầm thì nhìn người ra đi anh chẳng nếu kêu đường gì mà tình yêu có thương còn những bóng phương từng em ở bốn phương vì sẽ nên vắng vương hết rồi cuối cùng nắng thì cũng đã tắt vàng bên người bên tình có phải thân mình buồn lắm phải không dài chàng lấp biển đông bên người biết chạy trông nói tất cả anh thì dòng sông nhưng nếu anh ra như thế này thì ai xem người ta nói anh tệ với những thứ mà em đem vì nên ta phải sống như cái cách mà anh mơ dù cho bản thân này hoa đá nhưng trái tim anh nằm thơ và hai anh làm lính và bà anh làm cán bộ anh không có trái khép anh phải khóc vì sẽ cũng độ cũng gán bộ đời người là kiếp nạn du anh không ai làm lựa khách đời lời anh mây khi mùa xuân đã thầm thì nhìn người ra đi anh chẳng biết kêu đường gì mà em sẽ cố thương nhưng em không hơn nhìn em ở bốn phương vì say nên vẫn vương